À, vâng xin chào à, các bạn ngày hôm nay thì mình à, đang à, ở Huỳnh Văn Nghệ quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp à, à, cứ lắp hoài cái này là tiến hành à, xà bỏ à, hoa nguyên lại vật liệu cho khách thì đây là cái hệ thống lọc mà mình à, lắp trước kia mấy tháng rồi anh nhỉ à, 8 tháng rồi thì à, bây giờ mình sẽ tiến hành xúc lại cái lọc này thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua à, cái thông tin của cái hệ thống lọc để các bạn có thể nắm là đây là cái hệ thống lọc ờ, đầu nguồn nghĩa là à, thay vì là bình thường chúng ta sẽ sử dụng là đây là nước máy nhà khách hàng đang sử dụng là nước máy à, nước máy nước không tên nước cấp đó thì vào trực tiếp vào bồn thì mình sẽ nối tiếp qua hệ thống lọc và đây là hệ thống lọc đầu nguồn thì mình đang sử dụng là cột composite và van à, chuyên dùng của hệ thống xử lý nước là van ba cửa và cái vật liệu hiện nay thì đang sử dụng là vật liệu hoàn nguyên à, vì thế cho nên là trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ tiến hành là xúc à, rửa lại cái lọc này để hoàn nguyên lại cái vật liệu thì các bạn cứ nghĩ đơn giản nó giống như cái việc là mình à, mình sử dụng một cái áo và mình mình mặc ha thì nó sẽ dơ thì sau đó mình sẽ giặt lại mình mình mặc lại đó, như vậy đó nó giống như vậy có nghĩa là hoàn nguyên lại vật liệu để để làm cho cái hiệu quả xử lý của chúng ta nó sẽ tốt hơn và cái hệ thống lọc này á, thì nó có cái công dụng là thứ nhất nó sẽ loại bỏ các cái cặn bẩn uh, có ở trong nước thì như các bạn biết là trong quá trình mà xử lý và dần nước đi cấp cho à, dân sử dụng cho các cái gia đình sử dụng thì trên các cái van các cái hệ thống à, bơm rồi các cái hệ thống đường ống dẫn nó sẽ sinh ra một cái à, rất là nhiều các cái chất reset từ các cái van và thứ hai nữa là mình sẽ bị à, các cái um, công trình xây dựng á, nó sẽ làm vỡ đường ống vân vân các cái nguyên nhân rất là nhiều thì nó sẽ xâm nhập vào cái nguồn nước của mình thì lúc đó thì à, hình nhìn chung thì cái nước của mình nó sẽ bị nhiễm các cái hàm lượng kim loại nặng à, cũng có rồi cái hàm lượng hữu cơ hòa tan cũng có rồi trong nước máy nó có một cái hàm lượng đó là clo thì mọi người hay sử dụng à, mở ra thì nó sẽ à, sộc lên mũi cái mùi à, giống như là mùi thuốc tẩy tại vì trong thuốc tẩy thì cái thành phần chính nó là clorin thì à, ở Việt Nam của chúng ta thì cũng đang sử dụng clo để khử khuẩn cho nên là chúng ta sẽ nghe mùi như vậy thì cái hệ thống này nó cũng giúp cho các bạn là à, hấp thu cái hàm lượng clorin ở trong nước à, giúp cho cái nguồn nước của chúng ta nó sạch hơn vâng. ok và bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính là xúc lọc và đầu tiên thì mình à, sẽ xúc ngược cái hệ thống lọc này đó và các bạn sẽ nhìn vào cái à, nước rồi anh nhìn nước luôn thấy chưa rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xúc thì à, trong à, khi xúc thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết đây là cái van à, chia nước thì khi mà chúng ta sử dụng á thì nước của chúng ta nó sẽ đi vào đây và qua cái van để van nó sẽ chia nước nó sẽ đi theo cái à, vật liệu lọc từ trên xuống dưới và sau đó nó sẽ có đường ống thu và nó thu nước ra bên ngoài còn à, khi mà chúng ta xúc á, thì à, cái van này chúng ta nó sẽ chia nước và chia nước của chúng ta là à, từ phía dưới để đẩy ngược lên thì tất cả các cái bùng dơ cặn bẩn uh, trong nước thì chúng ta sẽ bị được uh, xúc ra bên ngoài hết để hoàn nguyên lại cái vật liệu này uh, cho chúng ta sử, sử dụng lại và để đảm bảo cái nguồn nước của chúng ta sạch hơn đó thì đây là cái nước mà chúng ta các bạn và các anh chị có thể thấy nè đó là cái màu nước uh, trong cái quá trình mà mà sử dụng nếu như mà không có cái hệ thống lọc này à, chúng ta ngăn chặn và loại bỏ được các cái bùn à, đất à, các cái thành phần kim loại nặng thì nó sẽ vào hết tất cả cái bồn chứa và khi mà chúng ta xài thì nó sẽ vào trong uh, uh, nói chung là trong cơ thể của chúng ta và có nhiều người bảo là nó không có cái việc là uống vào nó sẽ chết ngay thì thật ra nó cũng không có chết ngay được nhưng mà nó sẽ tích tụ dần và cộng hưởng với các cái vấn đề về à, không khí ô nhiễm về thức ăn ô nhiễm uh, nhiễm uh, thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ động vật rất là nhiều vấn đề như vậy thì nó cộng gộp lại nó gây ra cho các, các vấn đề sức khỏe của chúng ta đó và khi mà chúng ta xúc thì à, các anh chị lưu ý thì mình à, sẽ uh, đẩy van liên tục có nghĩa là mình sẽ đẩy qua chế độ xúc ờ, ờ, xuôi và xúc ngược để chúng ta ờ, làm cho cái nguồn nước nó va đập cái vật liệu để cho cái chất bẩn của chúng ta ra một cách hữu hiệu nhất nhiều nhất à, và chúng ta có thể hoàn nguyên lại cái vật liệu của chúng ta sạch nhất có thể đó và mình sẽ quay lại cho các anh chị xem được là cái nước này là nước lên đấy này đấu đầu trên làm sao chạy ngược lại ừ. đó anh thấy chưa đó bùn đất cái này này thì là trong nước uh, thủy cục có khi người ta xử ờ, xử lý ấy, thì có một cái loại mà bên ngành xử lý nước của mình hay gọi là hóa chất trợ lắng đó các bạn thì cái hóa chất trợ lắng á, à, khi mà mình sử dụng cái nước cấp á, thì cái hóa chất trợ lắng có thể là người ta lắng không có hết à, không có đạt được 100% được thì trong quá trình mình sử dụng á, thì mình nên xử lý lại lọc lại để đảm bảo cái vấn đề về sức khỏe và à, an toàn cho gia đình và à, đó là các cái vấn đề mà mình à, cần nói trong cái video này để các bạn và cũng như là các anh chị có thể nắm được cái à, hiệu quả cũng như là hình ảnh thực tế dạ, chúng ta thấy bằng mắt để mà chúng ta có các cái phương pháp và các cái bị các cái, cái cách mà chúng ta có thể xử lý cái nguồn nước của chúng ta tại nhà để đảm bảo về vấn đề về sức khỏe của chúng ta hơn và đó là những cái thông tin mà mình muốn uh, truyền tải đến ờ, trong ờ, cái video này và nếu như mà các bạn thấy uh, hay thì chúng ta thấy bổ ích thì chúng ta có thể chia sẻ cái thông tin này đến với rất là nhiều người để chúng ta có thể có những cái thông tin nó um, khách quan hơn về chất lượng nguồn nước của chúng ta đang sử dụng và đừng quên là bấm nút subscribe à, đăng ký kênh ở bên phải của video để chúng ta có thể tiến hành à, à, theo dõi ở các video tiếp theo và cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo và chào tạm biệt. Goodbye.